chào các bạn thì à, hôm nay mình có cái máy à, nén khí bằng lốc tủ lạnh này mình làm à, cho một cái đơn đặt hàng của khách khách yêu cầu là làm bằng lốc lạnh lốc tủ lạnh lý do là cần cái độ êm chạy không có nghe tiếng động và chỉ để bơm xe Honda ở nhà thôi lâu lâu thì xịt bụi thôi thì à, ở đây à, hôm nay mình à, làm cái này là là một cái đơn giản nhất nhưng mà an toàn thì đây là đường ống đồng truyền từ lốc lên ở đây là đường vào hơi vào hơi vào hơi đường này hơi ra hơi ra đi lên cái bộ van một chiều nữa các bạn bộ van một chiều này sẽ ngắt hơi khi mà khi mà tắt tắt hơi á tắt máy á, thì hơi sẽ không đẩy ngược lại lốc để giữ cái ờ, cho lốc cho, cho mỗi lần đề ba cho nó nhẹ nha các bạn thì ờ, đây mình ờ, cho hai ngõ ra một ngõ thì gắn dòi gắn dòi xịt gì đó xịt còn một ngã thì mình gắn đầu ờ, cái đực vào để ờ, bơm xe thì cái bộ rờ le này có nhiệm vụ là bơm đủ số ký và sẽ tự ngắt điện thì mình muốn ngắt thì ờ, mình đang bơm thì mình muốn ngắt thì mình chỉ cần ấn này xuống là nó sẽ tự ngắt rồi khi nào mình à, quay lại thì mình à, rút lên thì nó chạy lại tiếp mình làm cái à, bình này là bình ga r 34 nha các bạn cái loại bình này là bình loại tốt nhất chứ không phải là cái bình R22 này A34 A34 lần lại là bình, là bình tốt nhất hết tất cả cái này là nặng 17 à, kg nha các bạn và mình làm cái này là thuộc lại đơn giản nhất nha các bạn chỉ cần một cái mặt cân đồng hồ và bộ sắt niền và cái tay sách tay sách nhận nhận nâng lên 17 kg rồi thì mình sẽ à, chạy thử cho các bạn xem rồi thì giờ máy đã được cắm điện giờ mình chỉ rút cái này lên là nó sẽ chạy nha các bạn ừ, chạy liền ha chạy em ru các bạn không nghe một tiếng động gì luôn kim đồng hồ đang lên và bây giờ nó đang bơm lên ở ngưỡng 6 kg hơi nha các bạn thì mình để ở cái ngưỡng 6 kg thôi là cho nó tắt thì mình chỉnh ờ, chưa chuẩn này chắc phải qua 6 kg nó bơm rất là lâu nha các bạn Đó, cho mình cho 6 kg mốt là nó sẽ tự tắt còn mình đang làm á đang làm á thì à, mình bỏ đi đâu đó mình muốn tắt á thì mình nhấn cái nút đỏ này nha các bạn nút đỏ này thì nó sẽ tự tắt nó sẽ tắt đây là cái đường ra một đường ra mình muốn cột ờ, vô cái gì cũng được cho vô cái dây nào cũng được nữa rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và đây là cái đầu hơi này mình gắn vô cái ống hơi kéo dài đi nha bạn hoặc là gắn vô cái đầu súng đó, kéo hơi vô bắn ờ, súng để mình đi xuống muốn xuống một khoảng 4 kg là máy sẽ tự đè lại nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi